8 công trình khảo cổ kỳ lạ được tìm thấy trên trái đất. Trong thế giới hiện tại, chúng ta thường tin rằng mình có thể dùng khoa học hiện đại để lý giải mọi thứ xảy ra xung quanh. Nhưng những công trình khảo cổ kỳ lạ dưới đây có thể bạn chưa từng được thấy bao giờ và các nhà khoa học vẫn đau đầu không thể giải thích được nguồn gốc xuất xứ của nó. Chúng ta hãy cùng bắt đầu khám phá thôi nào. 1 móng vuốt 3.300 năm tuổi. Cách đây gần 3 thập kỷ, một nhóm các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một chiếc móng vuốt chim khổng lồ còn nguyên da thịt trong hang động trên núi Owen, New Zealand. Kết quả phân tích cho thấy chiếc móng vuốt bí ẩn là phần cơ thể còn lưu lại từ xác khô có niên đại 3.300 năm của chim moa vùng cao, một loài chim tiền sử đã biến mất từ nhiều thế kỷ trước. Chim moa vùng cao Megalapteris didinus là loài chim moa đặc thù của New Zealand, xuất hiện lần đầu tiên cách đây 18,5 triệu năm và bao gồm ít nhất 10 loại. Với chiều cao hơn 3 mét, chim moa từng là loài chim lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, chim moa vùng cao lại là loài mo nhỏ nhất khi chỉ cao 1,3 mét. Loài chim này có lông bao phủ toàn cơ thể, trừ mỏ và bàn chân. Chúng không có cánh hay đuôi, Đúng như tên gọi, chúng sống ở những vùng cao mát mẻ ở New Zealand. Chim mo được phát hiện lần đầu vào năm 1839 bởi John W. Harris, một thương gia yêu thích lịch sử tự nhiên. Sau đấy, các nhà khoa học đã tìm thấy hàng nghìn mẫu vật thuộc về chim mo, Trong đó có nhiều phần cơ thể còn nguyên mô mềm với cơ bắp, da và lông. Phần lớn hóa thạch nằm dưới những đụng cát đầm lầy, hang động, nơi chim mo làm tổ hoặc tránh thời tiết xấu mẫu vật được bảo tồn nhờ quá trình làm khô khi Timor chết ở khu vực tự nhiên khô ráo. Khi người Polynesia nhập cư vào New Zealand giữa thế kỷ 13, Timor đang phát triển mạnh. Chúng là động vật ăn cỏ thống trị trong những cánh rừng, đồng cỏ và vùng phụ cận bên các dãy núi cao trong hàng nghìn năm và chỉ có một kẻ thù duy nhất là đại bàng Hatch. Tuy nhiên, khi con người xuất hiện, Chimoa nhanh chóng bị tuyệt chủng do nạn săn bắn và môi trường sống bị phá hủy. Điều kỳ lạ là người ta không thể lý giải tại sao chiếc móng vuốt trên vẫn còn nguyên vẹn cả da thịt không bị phân hủy trong suốt một thời gian dài như vậy, trong khi những phần còn lại của con vật này lại hoàn toàn biến mất. 2. Viên đá Saberkill Năm 1885, một nhân viên tại một lò đúc của Áo đã tìm thấy một vật thể lạ có hình dạng kỳ quặc sau khi phá vỡ lớp vỏ bên ngoài, anh nhìn thấy bên trong có một khối sắt lạ mắt, xung quanh có nhiều vết nứt và lỗ nhỏ, màu sắc kỳ lạ và một khe sâu nằm ở chính giữa. Sau khi mang đến viện bảo tàng, người ta đặt tên vật thể này là Sabbat. Năm 1886, giáo sư tại Viện Bảo tàng có tên Otto đã tiến hành nghiên cứu hình khối và xác định nó là một phần của một thiên thạch. Các nhà nghiên cứu cũng khẳng định Sabetkill đã có ít nhất 60 triệu năm tuổi. Đến nay sự thật về đá Sabetkill vẫn còn là một bí ẩn. Nó được trưng bày tại bảo tàng Hermitage ở Vienna cho du khách chiêm ngưỡng. 3. Những ngọn đèn không bao giờ tắt những ngọn đèn cháy vĩnh cửu không có dấu hiệu tắt mà không cần sử dụng loại chất đốt nào. Người ta đã tìm thấy những chiếc đèn kỳ lạ trên vào thời Trung Cổ. Những chiếc đèn này được đặt trong các ngôi mộ để soi đường cho những người đã khuất đến thế giới bên kia. Nhiều ngôi mộ khác cũng được khám phá sau đó cũng có sự tồn tại của những ngọn đèn cháy mãi không tắt. Người ta còn lưu truyền những câu chuyện hải hùng về loại đèn kỳ lạ này. Có người cho rằng ác quỷ đã tạo ra chúng theo một truyền thuyết khác, một giáo sĩ người Pháp có tên Trechile đã phát minh ra một chiếc đèn có thể thắp sáng mà không cần đến nhiên liệu hay bức đèn. Trechile phát minh ra một nút nguồn đặc biệt mà nó có thể phát ra một dòng điện để phát sáng ngọn đèn. Ngày nay nguồn điện đã trở nên phổ biến, nhưng nhiều nhà khoa học vẫn thất bại trong việc tạo ra ngọn đèn cháy mãi, cháy mãi không bao giờ tắt. Do đó bí ẩn về ngọn đèn kỳ lạ ấy vẫn là câu hỏi hóc búa đánh đố nhân loại trong nhiều năm qua. 4. Trứng đá bí ẩn tại hồ Winnipesaukee Năm 1872, các công nhân xây dựng trong khi đào một cái hố để chôn cột rào gần bờ hồ Winnipesaukee thuộc khu vực New Zealand, Mỹ đã phát hiện một cục đất sét bên trong chứa một hiện vật hình quả trứng nằm dưới mặt đất khoảng 1,8 mét. Được đặt tên là hòn đá bí ẩn Mystery Stone đây là một trong những di vật khiến người ta vô cùng tò mò và ít được biết đến ở bang New Hampshire. Trong hơn 100 năm qua, rất nhiều nhà khảo cổ học chuyên nghiệp và nghiệp dư đã đưa ra nhiều phỏng đoán về nguồn gốc của hiện vật kỳ lạ này, nhưng vẫn chưa thể tìm ra một câu trả lời xác đáng. Loại đá này không phổ biến ở bang New Hampshire và không một tạo vật nào khác với những họa tiết hay thiết kế tương tự từng được phát hiện trên nước Mỹ. Nhiều khả năng đây là sản phẩm của những người nào đó sống trên một vùng đất cách xa châu Mỹ vào một thời kỳ vô cùng xa xưa bởi chưa từng tìm thấy một sản phẩm nào được các bộ lạc thổ dân da đỏ tạo ra có thể thể hiện được một tay nghề điêu luyện như vậy. Quả trứng đá bí ẩn này có chiều dài sấp xỉ 10,2cm, chiều dày 6,4cm, cân nặng 510,3 g, cùng với một tông màu tối, cứng như đá granite Hòn đá này có kích cỡ và hình dạng của một quả trứng ngỗng. Đây là loại đá thạch Anh có nguồn gốc từ đá sa thạch hay đá Miclonic, một loại đá mịn được hình thành nhờ sự dịch chuyển của các lớp đá dọc theo các đới đứt gãy, có các lỗ khoan ở cả hai đầu ngón đá và nó được khoan thông từ đầu bên này sang đầu bên kia bằng các công cụ có kích thước khác nhau rồi được đánh bóng dọc theo bề mặt. Ngoài thiết kế và tạo hình khác thường, hòn đá này còn được in dấu những nét chạm khắc kỳ lạ, từ các biểu tượng thiên văn cho đến một khuôn mặt người dọc theo các mặt bên trơn nhẵn. Trên một mặt bên của quả trứng có những biểu tượng trông giống các mũi tên ngược, mặt trăng cùng hai chấm tròn và một hình xoắn ốc. Một bên kia có chạm khắc một hình bắp ngô với 17 hạt ngô trong một hàng. Bên dưới bắp ngô là một vòng tròn với ba biểu tượng khác nhau bên trong một trong số đó trông giống một cái chân nai cùng với một loài động vật có đôi tay to. Mặt bên thứ ba hiển lộ một cái lều có bốn cây cọc, một hình bầu dục và một khuôn mặt người. Khuôn mặt được khắc trũng xuống với phần mũi không trồi lên quá bề mặt quả trứng, kèm theo một đôi môi dường như mang đến cho khuôn mặt một nét biểu cảm có chủ đích. Đến nay người ta vẫn chưa biết được ai là người đã tạo ra vật thể này, từ bao giờ và để làm gì. Hiện tại hòn đá đang được trưng bày tại Bảo tàng lịch sử bang New Hampshire. 5. Đài tưởng niệm Obelisk một trong những bí ẩn khảo cổ nổi tiếng nhất trên thế giới là tòa tháp Onfinis Obelisk với chiều cao lớn hơn bất kỳ công trình tòa tháp tưởng niệm nào từng được xây dựng, được mệnh danh là tòa tháp cổ kính vĩ đại nhất từng được con người biết đến, Tòa lạc ở gần vùng đất phía bắc mỏ đá tại Sokwan, Aswan, Ai Cập. Nó có chiều dài 42 mét, cân nặng gần 1.200 tấn và hầu hết công trình ở trạng thái còn gian dở. Một vài vết nứt kỳ lạ được phát hiện trên những tảng đá nguyên khối mà người ta sử dụng làm tường trong khi xây dựng. Nhiều ý kiến cho rằng nữ hoàng Hatshepsut là người đã ra lệnh xây dựng tòa tháp. Cho đến nay, mục đích xây dựng đài tưởng niệm Obelisk vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Mặt khác, nguyên nhân công trình này đột ngột bị dừng thi công vẫn là một ẩn số hiện lăng mộ đang được chính phủ Ai Cập bảo vệ như một kỳ tích lịch sử vô cùng quý giá. 6. Máy tính cổ nhất thế giới Antikythera Cỗ máy Antikythera được các nhà khoa học phỏng đoán là một cổ máy tính cơ học cổ đại đã được thiết kế ra để tính toán vị trí của các thiên thể trong vũ trụ. Cổ máy tính kỳ lạ này đã được trục vớt trong khoảng thời gian cách năm 1900-1901 từ xác chiếc tàu đấm Antikythera nhưng sự phức tạp và ý nghĩa thực sự của nó vẫn còn là điều bí ẩn cho đến các thập niên sau đó. Cỗ máy này có niên đại chế tạo trong khoảng năm 150 đến 100 trước công nguyên. Những công nghệ dùng để chế tạo tương tự đã không phổ biến cho đến thế kỷ 14 khi các dạng đồng hồ thiên văn cơ học đã được chế tạo ra ở châu Âu. Điều bí ẩn nhất của chiếc máy Atikitara là cơ chế của nó. Bên trong chiếc máy bay này có 30 chiếc bánh răng có kích thước khác nhau được đặt khéo léo trong một khung gỗ. Người ta tin rằng chức năng của nó là dự đoán vị trí các vì sao, các hành tinh cũng như thời điểm nguyệt và nhật thực. Ngoài ra, nó còn có thể được dùng để xác định các ngày lễ hội của ở Hy Lạp cũng như các sự kiện quan trọng như Thế vận hội Olympic, các lễ hội Biteon, Hordes và Itmian Nguồn gốc của Antiki Tara vẫn chưa được xác định một cách chính xác, tuy nhiên một số chuyên gia tin rằng nó đã được tạo ra bởi những người Pergamon ở thành phố Corinthos, Hy Lạp cổ, vì con tàu được cho là đến từ phía hòn đảo Rhodes cùng hướng với thành phố Corinthos và nơi đây vẫn được xem là một trung tâm quan trọng về thiên văn học và cơ khí thời cổ đại. 7. Những quả cầu đá khổng lồ ở Costa Rica nhiều người đã khá quen thuộc với cảnh mở đầu bộ phim Indiana Jones và chiếc rương thánh tích, trong đó một quả cầu đá khổng lồ suýt nghiền nát Indiana Jones. Dù bộ phim là một tác phẩm hư cấu, nhưng những quả cầu đá khổng lồ thì không được phát hiện ở vùng tam giác Dewquist thuộc Costa Rica. Những quả cầu đá này là một trong những bí ẩn của ngành khảo cổ học thế giới. Kể từ những năm 1930, hàng trăm hòn đá như vậy đã được ghi chép và thu thập dữ liệu, trải dài trên nhiều kích cỡ và đường kính từ vài cm cho tới tận 2 mét. Tổng cộng có đến 186 vật thể như vậy được tìm thấy ngay từ năm 1963 và cho tới ngày nay là 300. Hòn đá lớn nhất nặng đến 16 tấn và hầu hết chúng đều được cấu tạo từ Renodarat, chất liệu đá cứng thường qua lửa tôi luyện. Nhiều nhà khoa học cho rằng một tộc người trước đó đã làm ra những viên đá này dù không có bất kỳ tung tích cũng như niên đại nào liên quan. Còn có các giả thuyết nữa nói về nguồn gốc của chúng đến từ Atlantis – hay kể cả những bàn tay ngẫu nhiên của tạo hóa hoặc được các vị thần tạo ra. Còn về mục đích của chúng thì đến nay vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp thích đáng. 8. Đồi đá Omes Mexico Di tích Omak là bằng chứng về một nền văn minh cổ đại thuộc vùng Trung Mỹ và phía Nam của Bắc Mỹ, có ảnh hưởng khá sâu rộng đến văn hóa của người Aztec và Maya, nở rộ ở vùng vịnh bờ biển Mexico trong những năm 1200-400 trước công nguyên. Nó được xây dựng bởi những nghệ nhân và nhà điêu khắc điêu luyện và hoa mỹ. Họ làm nên những bức tượng, công cụ, mặt nạ và bia đá rất tinh xảo. Trong số đó, những tác phẩm chạm khắc đầu người là phổ biến nhất trong giới khảo cổ và khoa học khi 17 hiện vật được tìm thấy ở khu vực Olmec vĩ đại ở La Venta, San Lorenzo và Tres Zapotec, Mexico. Tất cả trong số chúng đều có cách chạm trổ giống nhau, mũi tẹt môi dày và các họa tiết trên đầu như nhau. Nhiều ý kiến từ lâu đã khẳng định đó là cách minh họa những chiến binh hoặc thủ lĩnh, tù trưởng hay thậm chí là biểu tượng cho cả một bộ lạc. Trên đây là 8 công trình bí ẩn và kỳ lạ nhất thế giới –